những diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19, việc tăng cường sức đề kháng được xem là một trong những việc làm rất quan trọng. Và hiện nay, việc tăng cường sức đề kháng không có. Chúng ta có thể tự cải thiện bằng nhiều cách thông qua việc nghỉ ngơi, luyện tập và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh các nguồn thực phẩm tăng cường sức đề kháng quen thuộc, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thành phần dinh dưỡng có trong sữa non của bò mẹ có công thức gần với sữa mẹ tự nhiên là nguồn dinh dưỡng hiệu quả để hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Là dòng sản phẩm sữa bột kết hợp giữa sữa non từ bò và lợi khuẩn probiotics tính ưu việt alpha lipid lifeline thể hiện ở sự hiện diện của kháng thể IgG với hàm lượng cao cùng kết hợp với các yếu tố miễn dịch phát huy vai trò bảo vệ cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng. Vì thế sản phẩm này sở hữu công thức tổng hợp độc đáo giúp hỗ trợ sức khỏe. Sữa non cũng như các loại thực phẩm bổ sung khác thì cũng cung cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng như là vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp mà ổn định trao đổi chất đồng thời là sữa non còn có những cái thành phần đặc biệt ví dụ như kháng thể đây là thành phần dinh dưỡng mà các thực phẩm thông thường không có cho nên là sữa non sẽ đặc biệt hơn là có thể tăng cường giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch chống chọi lại với bệnh tật với việc bổ sung sữa non giàu kháng thể và các yếu tố miễn dịch, tăng cường probiotics, canxi, các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm với dinh dưỡng vượt trội, giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe của xương, răng, mô và các cơ quan. Là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu hoàn toàn từ New Zealand, Sản phẩm trên chứa kháng thể IgG giúp kích thích hệ miễn dịch nên có thể hỗ trợ cơ thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe khi sử dụng sản phẩm như một chế độ dinh dưỡng trong quá trình điều trị bệnh. Bản thân tôi hiểu rằng là sản phẩm alpha lipid này chính là một cái thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà gia đình nhà tôi rất là cần. À, trong này có chứa à, một cái hàm lượng canxi rất là cao và đặc biệt còn chứa cái thành phần kháng thể miễn dịch à, vô cùng quan trọng để giúp cho sức đề kháng và hệ miễn dịch của toàn bộ gia đình nhà tôi à, được bảo vệ trong cái giai đoạn dịch bệnh này. Có thể nói hiện nay việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hợp lý là hình thức tăng cường miễn dịch hiệu quả, giúp chủ động bổ sung kháng thể cho những người suy giảm miễn dịch hoặc cơ thể suy yếu trước các tác động của ô nhiễm môi trường, khí hậu hay trước bệnh dịch truyền nhiễm.